trên phố dưới cơn mưa chiều ước chân dầm mưa chấm vắng cô liêu từng vòng tay đầy ấm áp tình yêu em vẫn như chim nhỏ ban chiều kim gật theo như về cuối đèo em âu sầu tiếng mưa buồn tên thiếu bước chân nhau trời còn mưa hoài trên phố hàng cây không có ai che lành vai gầy mình thở dài với trời mưa vẫn rơi trên hàng mi và mưa mưa vẫn rơi trên làn môi buồn làm sao anh quên được phút giây này làm sao anh xa được cơn mưa buồn nỗi đau nào hơn đêm bước cô đơn lòng mình bây giờ hoang vắng lẻ loi chăm dối sang xin trả cho người giờ chỉ còn buồn tên thiếu bước chân nhau trời còn mưa hoài trên phố hàng cây không có ai che lành phái gầy mình thở dài vô làm sao anh quên được phút giây này làm sao anh xa được mối tình say cuối đời sao em đi mãi giữa cơn mưa buồn nỗi đau nào hơn đêm bước cô đơn giờ chỉ còn tiếng buồn mưa rơi lòng mình bấy giờ hoang vắng le loi chăm dối sang xin trả cho người giờ chỉ còn